quên đêm trên biển thà là chim bay cho vơi tháng ngày thà là mây trôi mênh mông giữa bầu trời là thang giữa cuộc đời mà vui một ngày bên em cho anh hơi thở từ sao yêu em cho tim tan vờ để rồi em nói trên không ngát lạnh lùng ôi thương nhớ một mình lẻ loi anh mắn cả tình buồn em ơi sao ngang giữa cuộc đời bên sông có một người nhìn theo một ngày mưa rơi trên cơn phố nhỏ một mình em thôi lang thang phố nhỏ còn lại trong em sông đeo tháng ngày dài lê thê suốt cuộc đời vì sao em đi lang thang trên phố và tình cờ gặp lại anh ở đường phố New York chúng ta đã xa nhau từ lúc nào nhưng bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau thật là giống rêu lên lên trên biển talachimai cao tháng ngày ta là mây trôi mây mang giữa bầu trời ta đang giữa cuộc đời mà vui một ngày bên anh cho anh hơi thở từ sao yêu anh cho tim ta mờ để rồi đêm nay anh đơn gác lạnh lùng ông thương nhớ một mình lẻ loi à ơi người yêu ơi đã nồng say tìm đâu anh than lối nhỏ còn lại trong em sông reo tháng ngày dài để thế suốt một đời